gà đi gà đi ok gà đi cắt, cắt nhiều nhô hơn thì cắt thì em khác cắt tính rồi đấy cây ngon giòn quá nhỉ ồ oh, cái đi trước 200 đi trước 200 mấu đi nhỉ ui giời. đi 200 luôn dạ đi trăm đấy bài cũng đi hai thôi bằng 4 à ừ. thêm 2 6 rồi còn cho 2 năm nữa ừ. mình là 6 là theo còn có gì thôi còn 200 thôi, theo này còn 5 theo còn năm, em phải 9 9 đấy đánh to đấy tí điểm mình bỏ 900 phải đánh gì cân rồi giờ em cân là ờ, mấy nhỉ 9. 700 bắt bằng thêm hai nữa này và thêm 5 Đây là 1 triệu Còn thêm một triệu to đấy nhỉ đang gì hô úp quá chịu chơi đi hai nhà chơi có bao nhiêu bỏ cũng bỏ anh không một triệu bỏ hết à bỏ hết nằm nhé tránh tình trạng một tí còn bằng còn cho hai triệu nữa còn hai triệu bà mình nhỏ người ta đánh to quá giật mình sợ theo này thằng ấy thằng ấy con lại 2 triệu bắt bằng này còn cho 2 triệu nữa còn cho 3 triệu đúng như vậy cái gì pin pin của nhỉ nữ nữa nhỉ theo con này hai hai bắt bằng còn cho lăng đúng vậy <laughs> đùa. À? còn cho năm chưa đánh ná rồi tôi tôi cân cân cân chưa cân á cân đưa làng bài cho làng đánh xem mà ngoài đánh đánh không đấy bài tôi tôi cân thì mở cân à thôi à bật tiếp ba quy thôi ừ. đánh vở ba ba năm giây ba quy thôi đi thằng bố đó đứng mình vẫn năm giây <laughs> wow mày tự tin lên quá rồi ừ, cũng được cũng được đấy nhỉ ra gì đấy ờ, đứng mình vẫn năm giây cái thứ mấy chục vụ làm gì bằng ờ? đỏ nha ba đỏ nhớ làm gì ở đó thế nhỉ mấy sát, chục rồi sát mình rất tự tin mấy chục vào đây cắt luôn có đổ không đổ chứ đổ nhá cho tự rút bần hay không? vẫn vâng, trắng đơn côi trong đêm hai bốn hai bốn đi em ăn to thế anh mình với lại vẫn bằng sáu à đấy lại anh đã mất rồi tập tiền tây thế dí cho vài mùi thêm thêm đi năm năm trăm à chín trăm theo chín trăm mất bằng năm còn lại một năm còn lại một một triệu em theo cân đi triệu thêm anh triệu nữa mà chín chín năm chín năm ác à, nghe chín năm ăn gì thật có muốn gì thật Ok, chào toàn thể anh em nhé Thì cái video vừa rồi thì anh em cũng đã xem qua cái video đấy Thì anh em vào đến đây chắc anh em cũng đây có một số anh em cũng hiểu đấy và một số anh em nào cũng vẫn chưa hiểu vấn đề tại sao tôi đổi đổi được cái bài như thế thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh em xem là tại sao tôi lại đổi được cái lá bài như ván bài như thế anh em nhé đấy thì đơn giản là như này này khi đi chơi anh em chỉ cần ví dụ như chia ván đầu tiên thực tế đây cho anh em xem này đây tôi chia ván đầu tiên tôi lên bài tôi đi chơi tôi cầm cho chiếc ví này đi nhưng mà ví vẫn sử dụng đựng tiền bình thường để trước mặt đây ví dụ như này tôi lên bài tôi được như này tôi chẳng hạn như tôi thấy bài xấu quá tôi đổi tôi giấu con chí này đi này anh em này đấy thì tôi sẽ luồn một lá bài vào đây anh em nhé ngay ván đầu tiên tôi sẽ luồn một lá bài vào đây và tôi úp đi chỉ còn hai lá thôi anh em này chỉ còn hai lá là úp đi này trường hợp anh em hình dung ra trường hợp đếm bài nó không bao giờ xảy ra anh em nhé trường hợp đếm bài không bao giờ xảy ra và trường hợp bảo là lộ thì cái này xác suất phần trăm lộ của nó chắc chỉ có không phải một phần trăm lộ thôi vì nếu mình cứ đổi khéo léo thì không bao giờ mà mà nộ được đấy mình đổi mình cứ bị bịt tay vào như này anh hiểu chưa đấy chứ đừng đổi mà lại cứ phành ra này xong rồi cứ thế này thì nó nó lộ đấy đến ván thứ hai này anh em này chẳng hạn như ván thứ hai chia này tôi được 9 điểm thì không cần phải đổi nữa đây vẫn 9 điểm nên không cần phải đổi này đây ví dụ khi mình lên được cái thế bài như này như này nó chỉ có 6 điểm thôi anh em này thế lúc bây giờ mình mới đổi này không phải cái ví này không phải là là mình muốn lá nào nó có lá đấy thì không phải anh em nhá anh em phải nhớ cho tôi là ở bên trong đây hiện tại nó là lá gì anh em hiểu chưa đây ví dụ bây giờ ở trong đây nó là lá chín tôi nhớ trong đây nó là con chín mình đổi này mình đổi mình ra đổi 6 lấy 9 anh em nhé anh em phải lên được cái thế bài để cho nó hợp mấy cái cái cái cái, cái, cái thế bài đây ví dụ quân 6 thì mình thấy trong cái quân 9 thì đổi ra nó to hơn con 6 thì mình mới đổi còn như thế này thì mình không cần phải đổi nữa như này thì mình chẳng đổi lấy cái gì cả anh hiểu chưa này 9 điểm rồi thì không cần phải đổi nữa và bây giờ hiện tại trong đây nó lại là con 6 thì anh em lại nhớ cho tôi đó trong đây nó là con 6 thì nhớ này rất đơn giản anh em đi chơi nên chỉ cần cầm cái ví này vào thì thực tế là mình nghĩ là nó đơn giản nó nghĩ cực kỳ đơn giản với anh em luôn anh em đi chơi cái ví vẫn đừng tiền bình thường mình đi chơi mình để cái ví trước mặt và năm bảy ván mình đổi lấy ví dụ đánh năm ván mình đổi lấy ba ván thôi chứ không nhất thiết là ván nào mình cũng phải đổi anh em hiểu không ván nào cũng phải đổi thì thì không phải vì chẳng mấy như là nó không phải là ván nào cũng hợp để mà mình đổi Ê, hiện tại bên trong đây nó đang là con 6 này đây anh em này nên thế bài này này thì anh em lại phải nhớ cho tôi bên trong đây nó là con 6 anh em hiểu chưa bên trong đây hiện tại nó là con 6 thì mình đổ con 9 vào anh em nhé đây bài đây 985 này đổi lấy con 9 này vào lấy con 6 này cực kỳ đơn giản mình nghĩ là như này trường hợp cái cái cách sử dụng này nó cực kỳ thực tế với anh em luôn nó không có gì khó khăn cả đấy và bây giờ anh em lại nhớ tôi trong đấy nó là con 9 này con chín này mình đổ con con bảy vào này cực kỳ đơn giản này đây và như này một điểm là đối ra 7 điểm những chẳng đối làm gì thua bài này thì úp ấy hiểu chưa Đấy, cái là tôi làm cái video vừa rồi này để cho anh em tham khảo tham khảo đây là cách đánh anh em hiểu chưa khi đi chơi cách cách để anh em đổi còn bây giờ là tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng tám điểm này đấy khi anh em không chơi nữa thì anh em bấm này nó sẽ tự đẩy ra bây giờ tôi sẽ dẫn, hướng dẫn cho anh em cách sử dụng của cái ví này thì khi anh em đi chơi anh em cũng luôn cho tôi một đá này luôn ngay ván đầu tiên anh em luôn tôi một đá này đến ván thứ hai hợp thì anh em lấy lấy cái bài đấy anh em đổi này thì cực kỳ là là, là dễ sử dụng đấy anh em nhìn nó tự đẩy ra nó nó tự hút vào luôn đấy cực kỳ đơn giản khi không đi chơi không chơi nữa thì bấm giảm sạc cái này có một lần sạc của nó anh em dùng hai ngày thoải mái anh em hiểu chưa ví có các ngăn đồng hoàng anh em đựng tiền ít như bình thường luôn anh em nhé đây là dây sạc của nó này một cái lần sạc hai tiếng của anh em dùng được hai ngày anh em không bao giờ lo cái vấn đề đang đổ hết pin chưa một khách hàng nào sử dụng ví hết pin cả anh em nhé đấy anh em khi anh em cắm sạc này sạc nó như sạc Samsung thôi đấy thì anh em nào mà quan tâm đến dòng thiết bị bị đồ cầu bịp thì anh em cho chúng tôi một lượt đăng ký chúng tôi sẽ làm ra những video để cho anh em tham khảo về những cái đồ mới đồ cao cấp đấy thì sản phẩm bên tôi là như này anh em <clears throat> đặt hàng nhận hàng kiểm tra hàng trước khi nhận đúng như video thì là nhận hàng anh em chưa video như nào sản phẩm như thế chứ không bao giờ bảo là video một kiểu và sản phẩm một kiểu các trường hợp ấy không bao giờ xảy ra và sản phẩm bên tôi chúng tôi bảo hành cho anh em là 8 tháng anh em nhé trong 8 tháng này anh em một đổi một nếu sản phẩm bị lỗi bảo hành tất cả về da này về pin này về mức độ đổi nhanh chậm của nó này đấy nếu mà sản phẩm trong vòng 8 tháng ấy sản phẩm mà đổi bị chậm đi hoặc pin sử dụng kém đi anh em một đổi một và trường hợp anh em muốn đổi sang sản phẩm khác bằng giá ok anh em trong 8 tháng anh em liên hệ cho chúng tôi đổi sản phẩm bằng giá nhé đấy thì là cảm ơn anh em đã xem video của mình đấy thì anh em mà, mà quan tâm thì cho tôi một đăng ký cho làm ra những cái video khác để anh em tham khảo ok anh em nhé chào toàn thể anh em